mâm quả cưới hỏi truyền thống cho ngày hôn lễ trọng đại. Theo phong tục từng miền, thành phần và số lượng mâm quả cưới hỏi có thể khác nhau. Tuy nhiên, có những thứ trong mâm quả cưới hỏi không thể thiếu được. Đây là sính lễ quan trọng để nhà trai mang sang nhà gái, làm lễ nạp tài. Ý nghĩa của mâm quả cưới hỏi Mâm quả cưới vốn được xem như một phần chi phí tượng trưng cho nhà trai góp cùng nhà gái để tổ chức ngày cưới hỏi. Số mâm quả miền Nam thường là số chẵn, 4 hoặc 6 mâm là lựa chọn của nhiều gia đình. Trong khi đó, quả cưới ở miền Bắc trộn số lẻ hơn. 5 hay 7 quả cưới là còn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của các gia đình. Trong lễ nạp tài, mâm quả cưới được trao và nhận một cách trang trọng bên bàn thờ tổ tiên nhà gái. Nghi lễ này làm cho đôi vợ chồng trẻ cảm nhận rõ sự thiêng liêng và trách nhiệm của mình đối với hôn nhân. Một quả cưới xuất phát từ ý nghĩa, gắn kết cho đôi lứa nên duyên bền chặt. Thế nên quan niệm mâm cỗ cao thì hạnh phúc sẽ lâu dài là điều không đúng. Mâm quả cưới còn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế hai nhà, là món quà khích lệ tinh thần cho đôi uyên ương mới bước vào cuộc sống hôn nhân bền vững. Điều quan trọng, gia đình hai bên phải hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau. Mâm quả cưới là sự mở đầu câu chuyện cho mối lương duyên, thông gia, gắn kết hai nhà mâm quả cưới hỏi có những gì? một chầu cau Miếng chầu là đầu câu chuyện. Từ ngàn xưa đến nay, dù đám cưới theo phong tục, Bắc, Trung, Nam đều không thể thiếu khay chầu trong mâm quả cưới. Cây cau có thân tròn, chắc là biểu tượng của người con trai. Lá chầu bầu bĩnh xòe ngang mặt đất, tượng trưng cho người con gái. Chầu cau hòa quyện cùng vôi sẽ tạo ra màu đỏ hồng như màu máu, tượng trưng cho sự sắt son, bền chặt mà tất cả các cuộc hôn nhân đều hướng đến. Hai Trái cây Mâm trái cây cũng là thành phần không thể thiếu trong mâm quả cưới. Trái cây nhiều màu sắc, kết hợp với nhau để dâng lên bàn cúng bái tổ tiên. Ông bà ta thường nói, hoa thơm, quả ngọt. Mâm trái cây trong quả cưới là quà tặng từ thiên nhiên. Ngụ ý mong cho tình yêu, cuộc sống của đôi uyên ương mới sẽ ngọt ngào, tươi mới suốt cả cuộc đời. 3. Bánh Mâm bánh có thể là bánh phu thê, bánh hồng, bánh pía, bánh kem, bánh cốm, tùy vào yêu cầu của nhà gái và phong tục từng vùng. Ở miền Trung và miền Bắc, bánh phu thê hay bánh hồng là lễ vật không thể thiếu trong mâm quả cưới. Chiếc bánh phu thê, bản thân nó cũng mang nhiều giai thoại khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn xoay quanh câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng sắc xanh biêng biếc của lá dừa, cái trắng trong, nõn nà của thân bánh, quyện trong màu vàng óng ả của nhân bánh, giấu bên trong làm thành một tác phẩm ẩm thực của người phụ nữ Việt Nam, tài hoa, khéo léo. 4. Trà rượu Trà và rượu sẽ được dâng lên bàn thờ tổ tiên như lời con cháu mời các vị cao niên. Ông bà tổ tiên về chứng giám cho đôi trẻ và cũng là để xin phép tổ tiên cho đám cưới được diễn ra vui vẻ, hạnh phúc. Mâm quả cưới có trà rượu cũng xuất phát quan niệm xa xưa. Người ta thường nói nam vô tử như kỳ vô phong. Chất cay nồng của rượu và thơm đắng của trà góp hương vị cho sắc màu cuộc sống. Đôi uyên ương mới chạm ngõ hôn nhân cần có sự bền chặt dài lâu, cũng như người đàn ông khi trở thành trụ cột cho gia đình sau ngày cưới cần phải có sự mạnh mẽ, vững vàng, che chở cho vợ con vượt qua sóng gió. 5. Gà và xôi Mâm xôi gấc vun đầy bên cạnh con gà béo ngậy cũng là lễ vật thường xuyên xuất hiện trong các mâm quả cưới. Màu đỏ và sự dẻo dai của xôi gấc ngụ ý cho lời chúc vợ chồng, son sắt, yêu thương nhau. Bóng dáng nền văn minh, lúa nước hiện hữu trong cả lễ nghi ngày cưới. Con gà khay xôi là một trong số những thứ quen thuộc với cộng đồng người Việt. Ngoài ra, màu đỏ của xôi gấc, màu vàng béo của gà còn làm tăng phần thẩm mỹ cho mâm quả cưới. Đây là vật làm tin đem lại may mắn trong quan niệm của nhiều người. 6. Quần áo Mâm cả quần áo cho cô dâu là bộ đồ cưới được gia đình chồng chuẩn bị sẵn cho cô dâu. Thường thì là bộ áo dài. Cô dâu sẽ lấy mặc vào rồi mới ra chào hay họ. Quà cưới này mang ý nghĩa, khi về nhà chồng, cô dâu sẽ được chăm lo kỹ lưỡng và có cuộc sống no đủ, hạnh phúc trọn đời bên người chồng như ý. Cũng có một số nơi trong mâm quả còn có quả thịt đùi hay đầu heo hay một con heo quay hoặc một cặp vịt trắng